Đúng không? Ví dụ như tôi khoe cái bồng tiểu tôi là 26 triệu Tôi khoe là khoe cái của tôi Chứ tôi không có cà thẻ cái bồng tiểu 26 ngàn của tôi Đạt Đạt nhân viên tôi đó Nó chỉ là ê cái bồng tiểu 26 ngàn bà già tay mẹ nha Đạt Bồng tiểu 26 triệu ăn mới là ngon nè Cái đó thì tôi bay làm được Mấy bạn vô trong video đi Bạn coi mấy thằng tẩu tre nó comment ở dưới Ông này sạch quá dạy đi Xin lỗi mày á, cỡ mày hả Mày đóng tao 10 triệu một ngày tao cũng đạp vô mặt mày luôn á chứ dạy Dạy chi cái lũ mà gì học trò mất dạy như mày Vlog thực hành Thiết thực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 mà bữa nay mình tập luôn đó bây giờ á cái cảm giác đầu tiên á mà gọi là tập ở bên phòng THOL quận 12 á là hai chữ đẳng cấp má cao nhất thù rồi bự nhất xóm luôn phòng vô tập sợ ma thấy mẹ tại sao tại nó rộng quá tại nó rộng lắm đó mấy em nhìn thấy không thấy rộng thanh thang chưa đây là khu á dumbbell đâu có nghèo đâu đâu có thiếu tiền mua đúng không đó bèo hai bên thách thức dân chơi cục nặng nhất nhiêu 60 kg đó tập nón ba sao nổi em hình như nó vang quá ta hình như chưa gắn cách âm mấy em ơi thấy nó vang lắm á về mấy em dựng video là thấy mẹ rồi thế càng càng càng ê kiếm cái sổ mở ra đi cho nó ai à, nhắc cửa sổ mới nhớ ha, à thl quận 12 đó là hệ cửa là nó nhiều lắm em khí trời thiên nhiên hoặc trần đã 12 giờ trưa tập bao mát luôn gió ngoại thổi vô gió trước lùa gió sau gió hai bên đẩy qua đẩy lại nữa tập bao đã còn ai thích máy lạnh đúng không có luôn có máy lạnh luôn thích gì có cái đó và hôm nay là Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn tập tay hướng dẫn hoài à tập tay rồi hướng dẫn quyền thoại luôn á hướng dẫn hoài đi chán luôn Nhưng mà vẫn cứ nói đi nói lại kỹ thuật nhúng ngồi vô chỗ tre nó nó chọi nữa nè nha các bạn trước khi tập tay chúng ta phải khởi động tay à, trời ơi tập mát quá oxy đâu mà nhiều dưới vậy ta phòng nãy giờ có mình với Nguyễn quẩy thôi nha với BT quẩy thôi nha khách chưa được quẩy đâu ngày mai khai trương cũng ngày mốt khai trương nha ngày mốt là gì quốc khánh quốc khánh nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam ngày 2 tháng 9 tại quảng trường ba đình người đã đọc tuyên ngôn độc lập ngày này năm xưa ta làm nên lịch sử khắp dân mình vang dậy tiếng hoang ca cánh sao vàng trên nền đỏ rộn ràng bay phất phới vui trong làn gió mới bài hát cái gì vang danh Việt Nam nha <clears throat> là tức là nghiêm túc nha là ngày 2 tháng 9 năm 2019 thì à, BBT sẽ tiến hành vận hành vận hành cái tòa nhà này vận hành làm sao tức là mở cửa đón khách tham quan free chụp hình free mua hàng đóng tiền game tốn tiền à, <laughs> nhưng mà khi mà các bạn á mua hàng súp xiết này nọ đó đóng tiền tập game PPT vào những cái giai đoạn này gọi là free opening free opening là khoảng thời gian từ 2 tháng 9 cho tới ngày 19 tháng 9 nó gọi là free opening để sẽ được giảm giá được tặng quà được diễn sách cực kỳ ưu đãi đó các bạn cân nhắc thời gian để đến tham quan cái tòa game center khủng bố nhất Việt Nam nha các bạn không mua hàng cũng được không tập game cũng được tới đây tham quan free free free free free free gửi xe free nước uống free visa free tham quan free chụp hình photo free đóng tiền tập thôi các bạn nói là ừ tới đây tham quan không đóng tiền tập được hay không nếu khẳng định với các bạn luôn các bạn đã tới đây tham quan á mà các bạn không đóng tiền tập á thì thôi về nhà đừng tập gym nữa đừng tập gym nó thẳng luôn á đúng không mấy người này là chơi không được khỏi tập gym nó chơi thôi thế dụ như bạn gần gần đây bạn không tập gym mới mới mới mới, mới sai còn bạn ở xa và thông qua nó còn biết được à đồng hành cùng thol đồng hành cùng với nguyễn đó với nguyễn đứng giữa trời xanh ngạo khí xuân thiên gì với em tôi nơi này hát lớn giữa đại dương ngạo khí anh hùng hoài bảo quân dương dựng xây triều đại ghim mơ đích thực thân hình đẹp thêm chiều sâu tri thức có bách xây đất nước việt nam chỉ góp sức dựng xây đất nước việt nam là cái gì tạo công ăn chuyện làm cho nhiều người đó tạo ra hình tượng Duy Nguyễn một nhất đời ghim tạo ra những building sừng sững giữa trời tứ trụ Sài Gòn đó là ngạo khí sung thiên và cái tứ trụ Sài Gòn nó không phải nằm trên Photoshop không phải nằm trên máy tới Facebook YouTube mà nó hiện hữu tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương phường Hiệp Thành quận 12 Tụi bay quay phim nghiêm túc quá Phấn khích lắm ạ à các bạn có bao giờ đứng tập trong cái phòng gym mà nó cao ba bốn chục mét chưa gió trời lồng lộng nhìn sài gòn về đêm những trục đường ngang dọc thành phố hồ chí minh những con người xuôi ngược và ta nơi này ta gò chuột <laughs> đã lắm đã lắm cái cảm giác là phải trải nghiệm không thể nào ngồi đó làm mơ mà cảm giác đó chỉ có ở đâu chỉ có THL Game Center quận 12 thôi Nha Khi mà bạn đến THL quận 12 bạn xem Thì Bình Tân chỉ còn là dĩ vãng Đúng không? Thật sự Bình Tân chỉ còn là dĩ vãng Bình Tân thua sút ở đây nhiều mặt lắm bạn Nó chỉ hơn Nó chỉ hơn hơn bên này lại Là ở bên Bình Tân á Là chỗ Duy Nguyễn mà ở <laughs> Chỗ Duy Nguyễn nó tập nhiều Đó thì thôi Còn bên đây á Hơn nhiều mặt lắm Kể ra tới ngày mốt cái không gian mà nhìn rộng như vậy nè rộng lớn như vậy nè chỉ là một phần tư công lực thôi đó cái nơi này chưa phải là cái chỗ đầu tư đắt nhất trong tòa nhà rẻ thôi gạch ốp tường có bao nhiêu đâu ba bốn trăm ngàn mét tình thi công nữa kính rẻ thôi sàn rẻ thôi trần không đắt những cái chỗ khác còn vip hơn những mét gỗ đẳng cấp những đá granite đắt tiền những cái bồn tiểu 26 triệu tự tin đó tại sao con số 26 triệu như nó hoài từ bên mình tân qua đây tại vì dám chơi dám chơi cái đó đó mà là cái bà gai dưới đời 26 triệu cái bồng tiểu này. chưa tính tiền công lắp còn dồi tắm nè sona hồng ngoại nè sona ủa lộn steam bed nè đó steam bed là xong hơi có nước xa xỉ đắt đỏ đẳng cấp dân chơi tại vì đây tại vì sao tại vì đất công ty mua khổ vậy đó không sợ thằng nào đuổi hết à, bạn đi mướn nhà bạn đầu tư vô trong một cái building cái hợp đồng 5 năm ông cố nội tôi cũng dám đầu tư nhiều nữa đầu tư nhiều của nó của nó đuổi tôi nó cho con nó làm sao đó là vấn đề mà phải tính nên từng bước đi của tôi THOL từng bước đi của Duy Nguyễn không thể thiếu bóng dáng của mấy thằng chậu tre nhờ của tụi nó giải trí hàng ngày đó mấy em nhờ của tụi nó cà khịa ngày đêm và nhờ hai chữ gato của bọn nó mà mình cảm thấy thành công của mình và những cái việc làm của mình nó đầy ý nghĩa hơn chương trình giao đầu vlog sẽ được khép lại và bây giờ là hướng dẫn tập luyện nha các bạn đây là chương trình chương trình gì vlog chứ không phải là chương trình dạy tập các bạn vô ôi duy nguyễn mày dạy điều đó nhiều xin lỗi bữa đó tự tao bắt tao dạy đúng không đồ tào lao nói chuyện ghét mấy bạn vô trong video đi bạn coi mấy thằng tổ tre nó comment ở dưới ông này sầm lờ quá dạy đi xin lỗi mày á cỡ mày hả mày đóng tao 10 triệu một ngày tao cũng đạp vô mặt mày luôn á chứ dạy dạy chi cái lũ mà cái gì học trò mất dạy như mày biết đúng không mấy bạn nên các bạn như thế chỉ có Duy Nguyễn cái bản lĩnh hơn người mà sự trầm lặng đáng có sự trầm lặng đáng có thôi nó làm video nó tốn tiền video nó tốn tiền quay tiền gửi các kiểu up kênh nhà nó thôi à để chi nó khoe cái phòng vậy thôi đó mà trong cái chuyện khoe cái phòng là có chuyện hướng dẫn tập luyện không cảm ơn thì chớ còn bay vô cắn hả mày nói thiệt á mà một người mà cắn như nguyễn hai loại thôi một là thằng phản động ổ hai là cái thằng đổ tre đối thủ vì cạnh tranh hoặc là thằng nào bị đuổi hoặc là thằng nào thằng fan nào sàm sàm nó bị đam thế thôi chứ một người như tôi mà các bạn ra to ra to cái gì thứ nhất là nguyên tắc làm ăn của Duy Nguyễn không đụng chạm thằng con thằng nào con nào hết nha mà ý là tôi chưa là tôi đụng chạm ai hết á thích thì làm thôi đúng không ví dụ như tôi khoe cái bồn tiểu tôi là 26 triệu tôi khoe là khoe cái của tôi chứ tôi không có cà khịa cái bồn tiểu 26 ngàn của tao đạt đạt nhân viên tôi đó nó chừng nào ê cái bồn tiểu 26 ngàn mày dẹp đi mẹ nha đạt bồn tiểu 26 triệu của anh mới là ngon nè cái đó thì tôi bay lan được nói chung là một lần nữa mấy thằng chỗ tre mày nợ tao một lời xin lỗi đó đổ tre để làm cái gì tập gym đi ba bực mình nè à. à. thôi bây giờ á không có thời gian khởi động khỉ gì nữa đó vô chỉ luôn tập tay quan trọng nhất là quay đó tập chuột á quan trọng nhất là quay tay thấy không ai có mấy thằng kia tao mập nữa lên có mấy ký thôi mày ông dạo này đi chơi nhiều quá ăn nhiều lên ký được không từ từ tôi xuống làm ghê hả má nó ác như chó mình ốm nó cũng quở mình lên vài ký nó cũng chê ủa sao tao tiền lên tao bán khen đi đúng không miễn sao tao đẹp thôi à? tao cảm thấy tao đẹp tao tự hào tao là giám đốc đó tự hào nhiều tiền đó tiền cho tao làm ra đó cho tao kiếm tiền từ game đó được không còn mấy bay ông mới tối ngày tập game không nghèo chết mẹ tập gym nghèo không tức nhưng mà tức là hồi xưa nó chưa nghèo nó tập gym xong giờ nó nghèo luôn rồi <laughs> nó mình nói ra thì mấy thứ nhất phản động thứ hai là mấy anti fan nó sẽ lợi dụng câu nói của mình nó nói là mình khinh thường người nghèo không tao khinh là tao khinh thẳng mặt ví dụ như thằng đó tao khinh mày đó tại sao tao khinh mày tại vì mày ra tô với tao mà mày nghèo hơn tao nó mày chọt tao tao khinh mày tối ngày nó lấy ờ mày khinh người nghèo hả xin lỗi các bạn nha các bạn đưa bình phong nào ra vậy đâu được người ta nghèo nhưng mà ta đàng hoàng người ta nghèo nhưng mà ta sống chất đúng không còn các bạn tối ngày mấy anh tẩu tre nó hay lợi dụng nó siêu tạc đó mấy bạn mấy bạn phải hiểu cho tôi nha những lời tôi nói đây ra tôi chịu nhiệm nhưng mà tôi nói là nói đúng đối tượng đó tôi không có quy đồng tất cả nên các bạn nghèo chưa biết nào nghèo hơn nào tôi ngày xưa sao nghèo hơn mấy bạn đúng không nhưng mà mình sống đàng hoàng mình đâu mình làm đi thằng nghèo nó sẽ không theo theo theo đuổi bạn suốt đời đâu trải lòng lắm đó nha nè quay đằng sau đầu tiên nè Đúng không đó lên màu thôi thích đó chỗ che vô cắn nữa này nha tại tao khởi động tao có quyền mày đó mình khởi động mình làm cho mấy cái khớp mình nó nó nó gọi là nó được kích thích thôi nè nó vô nó anh Di khóa khớp chân kìa tao thích đó được không dịch con bị đặt vượt biển thái bình dương hả mày tại sao nè nè nó khởi động các bạn có phải là các bạn vô cái khởi động vậy không à, à, à, à, xong rồi à, à, xong cái à, à. mày học aerobic hả rồi bây giờ mày bố mày tập game bố mày khởi động kiểu game được không nè lại nha nè không nè thấy giống nó chưa à đó cất nè khởi động thôi khởi động khóc của chỏ khởi động khớp dài nên nói chung á khởi động thì nó có công thức chung em nó là phong cách đủ đúng là cận thị đấy cục 6, cục 5 hàng chị tập nó khác khác nè <laughs> cục 6, cục 5 tập nó sao nó khác khác Nó thật chứ à, cuộc đời của Di bây giờ nó bận lắm tập gym đâu được như xưa đâu mà xưa nhiều khi thời trẻ trâu á cái quy mô công ty nó nhỏ chứ hồi, hồi, hồi, hồi đó mình kiếm một ngày mười mấy hai chục triệu mình thấy mình ngon rồi má giờ kiếm ngày mười mấy hai chục triệu không đủ tao không đủ trả bill nữa đó bây giờ tập gym mà gym chính là đời ngạo khí sung thiên phòng gym vậy thôi mình tập để mình thứ nhất duy trì sức khỏe thứ hai tập để duy trì vẻ đẹp thứ ba tập để giải trí đó trong quá trình tập luyện làm việc thấy mẹ cầm cục tạ đó quay quay quay, quay thôi đầu biết bao nhiêu chuyện đó. nên gym phục vụ cuộc sống mà các bạn cuộc sống của bạn cũng như tôi thôi bạn chọn sai đường bạn chết mẹ đó uh -oh. đúng không chọn đúng đường thì còn giàu chọn sai đường chết ngắt dù bạn tập gym phòng thl nói thiệt chứ bạn toàn dân dân đẳng cấp không à bạn vô đó bạn kiếm mối quan hệ cũng thơm nữa đúng không còn bạn vô phòng game trẻ trâu không thiệt đời bạn hư làm gì đó có được mối quan hệ sau này ra đường làm chuyện mới ra nghề anh ơi nhờ này nhờ anh kia kiếm hợp đồng này nọ chút cháo đúng không thì phải có những người đẳng cấp trong mối quan hệ đó thì người ta mới chơi với bạn mà người ta chơi với bạn thì bạn mới đổi đời vậy thôi tao nói là ngu tầm ngu mà mã tầm mã mà mấy bạn mấy thằng mà nó chỉ ngồi nó ăn mà nó chửi mình nó gom con phòng mà phòng gì mấy em còn bị đặt làm rút kính nữa chửi cho tao nghe đi ba chửi làm rút kính nó mới ghê chứ hồi đó tao hiểu có cái hội gì hỏi anti-fan như nguyễn nó mới lửa chứ ủa tao bay rảnh <laughs> cha mày anti-fan mẹ mày ở nhà kìa không lo má lo lập hội anti-fan Duy Nguyễn anti kiểu gì mà Duy Nguyễn nó hết building này tới building kia trong khi mà nhìn mình là ông bạn xấu ngày xưa có mấy thằng nó cũng xàm lông lắm mấy bạn ừ ngày xưa em thần tượng anh với vợ anh với nguyễn à, nói chuyện chính trị em hết thích rồi ủa mày phản động hả có thể cái tao mà nói chuyện chính trị thằng phản động nó không thích thôi chứ không thằng nào không thích hết á đúng không cái người bình thường á người ta nghe à với nguyễn tuổi trẻ nhận thức rất là ok việt nam yêu việt nam này cần những người có tâm và có tầm như duy nguyễn đó còn mấy thằng mà nó mong lung á nó trời ơi như nguyễn nói ra giờ mới biết nha má trước em bị chó thì sổ mũi em nó nói thuế ô tô em ờ, mắc quá em tưởng đâu em sắp chết rồi đó, giờ anh Duy Nguyễn thông não em cảm ơn nhiều lắm Bây giờ là tâm thương tâm tình nữa Khó vậy đó Thôi màu đi thôi giờ tập thiệt Không thời gian nữa Tập cho nó qua tập thôi chứ đó, Tập bèo á có thể tập hai tay nha hoặc là tập một tay nó tạ nhẹ mình tập hai tay mình tiết kiệm thời gian tạ nặng mình tập một tay để mình mình mình control sức đối với nguyễn 15 kg là nhẹ dù Nguyễn tập hai tay vậy đó không không có phích người vậy nha ba phích người về chụp hình thì được thôi á quá nên các bạn mới nói nè mới nói các bạn á bạn nhìn tấm hình nó khác thực tế nha tấm hình nó chụp nó làm màu làm kiển đó ba tập giống nó đi chết á nó tập vậy là không được nguy hiểm lắm nó mình phải phục nhúng à, nó cho nó an toàn người mà nó thư thái nữa thăng bằng nữa bạn rồi đeo ghia vô nha mấy em dumbbell ở THL là, là, tụi em út nó xếp ngay ngắn vậy đó tạ nằm trong cặp văn minh tập tạ mà đã quá là chỗ cũ còn khi bạn mà có tiền mới đặt tiền được thiên hạ nha nghèo tập đừng có láo nha ví dụ nó có tiền nó thuê bt nó bỏ đất bt lụm chuyện bình thường bởi vậy à, từ bên bình tân à, vi hành qua đây á thì là chuẩn bị đồ bạn phiền lắm bao tay mới à, vì câu lưng mới Nhớ nha các bạn, trong tập tay quan trọng nhất là mình quay Không có để thẳng vậy nha Phải quay con chuột nó mới cắt vô Đó Quay vậy thôi Nhưng mà mình quay mình phải nhúng Nhúng mà nhúng bình thường nha Chứ không không có nhúng cưỡng bức nha mấy ba Ủa có mấy thằng nó nhúng nha, nhúng sao ta Nó coi nó bắt trước mà nó nhúng đúng Nhúng sao nhúng bựa lắm Không diễn tả được luôn á, nhúng rồi Ừ, nhúng vậy đó anh nó ờ, khổ ghê có mấy thánh coi video mấy thánh bắt chước bắt chước tầm bậy xong lên mạng nó Di Nguyễn dạy uh -oh. nó, nó Di Nguyễn dạy làm nó chửi Di Nguyễn sao mà làm Rồi, bây giờ Duy số đề ba là từng tay Mà cục là cục 25kg à, nha các bạn Sẽ minh họa cho các bạn Mục tiêu của mình tập mà một một tay á là mình phải tập mạnh nha không có tập nhẹ bài này nếu mà tập nhẹ đừng chơi tập nhẹ chút di chỉ bài kia đã hơn lắm ơi lắm ơi lắm ơi bảy mới nhỏ chứ lắm ơi đủ nằm ở đây hả dạ quay ạ à không cầm tạ là phải gồng thấy mẹ rồi đó nhìn đu kiếm duy nguyễn đẹp trai quá lên đó thả bên này không giữ nó nữa không quan tâm nữa nha lên bên này thả nó xuống không quan tâm nó nữa tập trung bên này rồi không quan tâm nó nữa nghe hít thở nha <laughs> đó từ 4 tới 6 cái nha các bạn rồi cất này vô lên ba chục chậu nước thở cái máy bay nếu mà các bạn nhìn trên trần á bạn thấy đi hai hàng đèn nhìn nó nó thẳng và nó đẹp hơn bên bình tân đó hai hàng đèn sáng chủ lực hai bên hai hàng đèn giữa là hai hàng đèn trang trí rồi trục quạt máy nằm thẳng một trục Duy đang tập là khí trời nha Duy chưa không chơi máy lạnh đó nếu mà máy lạnh thì sẽ đóng hết cửa lại sao vẫn mở máy lạnh vừa máy lạnh vừa quạt máy đó, nó thả hơi lạnh đi cuồn lắm nhưng mà đừng có sợ lạnh phòng game lạnh vừa vừa thôi chứ không phải lạnh khách sạn đâu nghe chờ chút có tiền mấy em có tiền cứ tập game rồi đó cứ lâu lâu tin nhắn tới mình làm bạc cắt rồi <laughs> ba chục ký tại vì duy á tập duy không có thích bung sức ở cái bài này duy thích bung sức cái bài sau kìa bài sau mới đã mỗi người thích bài nữa dạ đậm quá vậy đúng già ngày xưa ngày xưa ginh hai cục 60 kg một tay tuổi gì mày hồi xưa tao nói sao tao nói <laughs> tao nói là gì không sợ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò quá à. sếp đang livestream vlog ngồi dưới nó cười khí khí khí đó là cái chuyện ngày xưa đúng không em tao nói sao tao nói chứ nó bởi vì khi mà mấy em đi vô phòng game mấy em chơi đồ gear thol là bao đẳng cấp bảo đảm từ chủ phòng tới tập nhìn hết vô tinh thần tinh thần tinh thần là cái quan trọng nhất súp là cái quan trọng hai mày có tinh thần mà không có súp mày tập cũng chả nổi đâu mày ơi cơm áo gạo tiền tao đi tao đi từ bên bình tân tao đi mạc 7 tỷ tao qua tao kẹt xe hai tiếng rưỡi tao mới tới rồi không thấy nút khổ à Má tập gym vậy đó tập gym hai tiếng rưỡi hên là tao biết trước tao đâu có uống ao clip ở nhà đâu tao mang ao clip chai qua đây tao uống kìa chai còn kìa đụng không tin phải không ơi nè Ôi má tao mang chai clip qua tao uống nè Má uống ở nhà là giữa chừng má xin lỗi bạn á, không có chỗ tè luôn á Ồ uống lộ một a nó kẹt kinh khủng Mạc không nhích nổi hồi xưa tập nổi đó giờ không biết sao nữa mày ơi lâu quá tập bài này luôn á bởi vì má chén cơm mà áo khổ thiệt chứ con nào già như tao tập gym phải quay phim nữa chăm dâu đổ đầu tập ô xin xã hội Thôi lỡ láo chó rồi, thôi lên 35 luôn đi Nha Lỡ rồi Khai trương phòng em Anh tập gym anh chổng che lắm Thiệt rồi luôn á đối với anh Duy Nguyễn á vô phòng game á là không giai cấp không tiền bạc không tuổi tác không giới tính mà cháy hết mình anh chia sẻ cho em là cách quay tay và cách nhúng tập nặng cần vậy thôi hmm bên đây chưa thuê bt khiên tạ mệt quá bởi vậy á thằng nào có tiền á tập thuê bt mẹ rồi đi nó khiên hết rồi mẹ ơi nó khiên hết rồi nó dẹp hết rồi nó pha nước uống nữa má vừa tập nặng vừa diễn vừa quay mà vừa bóc tạ nữa có thằng nào già mà khổ như tao không phát cuối mấy em mình làm vlog ngắn ngắn thôi Má làm nhiều quá, dựng lâu quá Tốn tiền nhân công Bởi vậy anh Di, um, bởi vậy anh Di mà anh tập gym á Anh quay video cho mấy em coi là anh hy sinh mẹ đó nghe tập gym của anh rồi đó Lo nói không à <laughs> không Có thằng, có thằng nó kêu tập đi nói nhiều quá Má mấy thằng comment nó não chó này, nói gì trời Ta ghi rõ ràng là vlog thực hành Không nói sao ta hiểu bởi vậy mấy em comment nó tay nhanh hơn não anh chán quá anh buồn cho thế giới thế, thế, thế giới gamer các mấy em cứ vậy hoài mình không có ra đường mình cạnh tranh với các thành phần khác của xã hội được buồn chứ thôi buồn quá tập cục 35 kg tay cho nó đỡ buồn nha mấy em ngày xưa anh chơi bốn chục đó giờ đỡ rồi tập xong này về phải ờ, uống súp uống john john rồi uống liên body rồi sau tập 2 ISO trong tập intra cao đó khi mà quay video phải đam chẩu nữa đam chẩu thành thương hiệu luôn rồi đó mấy em thôi tao nhìn mặt tụi mày tao tập đi nhìn kiếm hoài chán quá mà sợ nhìn mặt tụi mày còn chán hơn yeah! Yeah! Dạ! tay luôn bởi vì khổ quá thần sắc không biến đổi đúng là ghim chúa thiệt rồi tập xong mà nó còn tỉnh quá ta giờ tập sao cho mệt thôi off video rồi đi qua tập bài kia cho nó mệt bye bye mấy em nha hay thì like và share đi ba cười hoài mẹ có chùa cái gì cũng biết đó